Hà đâu Anh chị xưa anh bỏ em đúng không Anh không chơi với em đúng không Còn ai này nữa không Vậy Trời sắp đôi vợ phát Anh đánh nhìn hô lên em biết được không Hà Giờ mình hấp lại rồi anh ơi Cho anh tôm trắng ai da Câu này chết bà em rồi sao kiếm lẻ không được vậy ta cái vị nặng quá lẽ tài ba đó ông hà ông lại chạy qua a nữa ông không chơi với mình buồn thiệt lẽ còn ai đây với em không mọi người một ai đó ở đây với em không hớp lẹ là xỉu má đúng đen luôn á anh ơi còn ai đây ông ta ai đi với em từ bạn ao qua đây ông ta lấy tiếp <laughs> Ui chản anh hùng hóc em gãy Ồ cộng quá ba tay luôn á Hello LTM khó đánh quá chán ạ à. ừ lai cuối mà lai bàn bê chắc trắng tay rồi lai bê là trắng tay chắc rồi Hello Huy Dạ không anh ơi Gãy dạ, anh Trung ơi Hello em rể Em cảm ơn anh Sơn Sao giật mình có tật giật mình hay gì lót xíu xíu mất xu mất tiền cỏ cảm ơn thôi EO ơi chẳng chết mẹ em rồi vượt luôn nó bẻ cầu luôn rồi cảm ơn thôi mẹ ô một cái la gì mà la con bé ế vậy chẳng đu à, hay chẳng đi chẳng lên đu hay là chẳng đi anh <laughs> bé lẻ đây tay ba đọc bẻ rồi ok chơi má bỏ tay này anh ơi bỏ bắn cái hộp này khó nghe lắm không biết làm gì luôn chẳng hền bỏ sáng xuống sắp đôi ngu như bò lại nó lá lót tứ một tay kiếm mò nè không có thì thôi có lẽ thế sao ai cũng chẳng mình em lẽ trời người giữ vững lập trường <laughs> Cảm ơn Huy <laughs> ok xí xíu đi Trạng tứ nè Lai cú rồi có một ông mục là nó xuất hiện đây cú em không Ông Hà mình qua đây cái ổng đi qua bê lại Ổng đi qua bê đúng không Nam Chẳng tố phun tay này ai nghe em mong ạ? lắm anh em tay này chẳng tứ cứu một con bò được không? Alo mọi người ơi Không ai nghe luôn Không một ai nghe luôn Buồn Em buồn mọi người lắm á Lẽ em cảm ơn chị Vân Hello kiếm củi Ủa vô nào vậy Hello anh Only Én Ui chạy sắp đôi gãy luôn Lớp party tứ nữa gì mèo được không Ok em sai Em xin lỗi em xin lỗi được chưa con đấm không hỏi cái đầu cắn hoài trời ơi cái like cuối này trầm cảm quá trời ơi mèo ơi lễ thành ba đó em cảm ơn anh mèo hôm qua em không lên anh teo rồi <laughs> lót hai tay tứ đi giùm em đi im để tập trung anh anh vô anh kêu nó hai túi là ra luôn anh nói túi thế này không ai nghe em không thiệt tại sao không nghe buồn đây này như trả sắp đôi nè không có lẽ luôn á lọt hai vậy rồi bỏ cái này cũng được em mới sắp đôi em nghe lật hai rồi